mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây Trong video ngày hôm nay thì Vi có uh, một cái đề bài uh, mang tính lịch sử xì mới cho mọi người nha Tại vì uh, à, Vi nghĩ là cái lúc mà Vi đăng cái video này lên chắc sẽ là ngay tới tay á Ở trước mặt mọi người á, thông thường thì sẽ có ba bộ bài cũng hoặc là ba ừ. món đồ để mọi người chọn đúng không Nhưng mà hôm nay á, thì Vi đã để hẳn ba bộ bài Oracle trước cho mọi người luôn Tại vì chúng ta sẽ nói về những cái điều tốt đẹp đã đến với các bạn trong đầu năm 2021 á Cho nên á, Vi đã để ba bộ bài Oracle ở đây Thứ nhất là coi tổng quan quen nha mọi người cái thứ hai nữa là ba bộ bài này tượng trưng cho ba ý nghĩa cái bộ đầu tiên này bộ này là bộ quốc gia oracle thì cái bộ này nó sẽ giúp các bạn liên kết với bản thân của mình hơn và nó có một cái ý nghĩa là nó sẽ giúp cho bản thân của mình tin tưởng bản thân mình hơn và kiểu kiểu giống như là các bạn à, tự tin hơn sẽ sẽ yêu thương bản thân của mình hơn thì à, mình những cái bạn nào mà kiểu cảm giác như là mình đang thiếu tự tin nè mình không có uh, rõ đường đi nước bước mình cảm giác mình hơi lạc lõng thì các bạn có thể chọn tụ này còn nếu mà bạn nào mà mong cầu về tình yêu thì các bạn có thể chọn cho mình cái bộ thứ hai bộ này là bộ bộ này rất là quen rồi ha hầu như bạn nào mà xem tarot hoặc là oracle đều có bộ này bộ này là bộ uh, Whisper of Love cùng đó đây là cái bộ mà Oracle đầu tiên của mình bộ này có tên là um, Cosmic định Oracle thì cái bộ này nó sẽ nói về những cái nữ thần và các bạn thấy màu vàng thì cũng tượng trưng cho tiền bạc đúng không thì có thể là công danh nè sự nghiệp nè tài, tài chính vật chất nè nói chung là các bạn nào mà có nhu cầu về cái điều gì tốt đẹp đang đến với mình trong năm 2021 thì các bạn có thể chọn cho mình một bộ bài mà nãy giờ mình đã giải thích rồi ha một hai ba tất cả những cái mốc thời gian cũng như là thông tin về bộ bài thì mình đều để dưới phần mô tả đây là một cái tụ bài nó mang tính chất À, đặc biệt một cái trả bài nó mang tính chất đặc biệt cho nên đó mọi người có thể tập trung năng lượng và chọn cho mình một cái bộ bài theo như giải thích của mình nãy giờ ha rồi bài nào á thì mình sẽ dùng cái bộ đó làm bộ oracle trong cái tủ bài của các bạn nha còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tụ đầu tiên đây là bộ bài của những bạn tụ một ha thì một lát mình sẽ dùng cái bộ oracle sau cùng còn bây giờ thì mình sẽ trải đến tarot luôn thì uh, mặc dù là các bạn chọn cái bộ này là liên kết với bản thân để đưa ra một cái đáp án cho cái uh, con đường hiện tại nếu các bạn nào cảm thấy mình lưng chừng quá mình thiếu tự tập bản thân quá uh, thì các bạn chọn bộ này tuy nhiên á thì mình vẫn sẽ xem là cái điều mà tốt lành đang đến trong cái cuộc sống của bạn là như thế nào và sau đó mình sẽ dùng bộ này sau nha ok tụ bài của những bạn tụ một chúng ta có lá muốn kiếm ừ. tốt lành nào đang đến với các bạn trong năm 2021 ba cấp ừ. bốn xu à chín xu yeah ok the temperance yeah uh, à, chúc mừng những bạn tụ một ha cái năng lượng của các bạn liên kết rất là tốt luôn tại vì à, mình thấy khi mà nãy các bạn chọn một oracle này giống như mình đã nói ngay từ đầu video thì cái bộ bài này là giúp chúng ta liên kết với bản thân tin tưởng hơn về bản thân cho bản thân mình một cái sự tự tin đó. thì những cái lá bài này nó đang cổ vũ về cái sự tự tin của mọi người à, hồi nãy khi mình rút lá đầu tiên là lá bốn kiếm nè mình thấy là các bạn cảm giác như không có điều gì trên cuộc sống này là dễ dàng hết tình cảm cũng không dễ dàng tình bạn cũng không dễ dàng à, công việc cũng không dễ dàng mọi thứ trong cuộc sống này đó nó quá đổi khó khăn như các bạn đi và nhiều lúc những cái điều khó khăn bi quan nó nó vô tình biến thành một cái nhà tù và nó giam chậm nó nó nó giữ chân các bạn à, à, bạn bạn cảm giác như là trong một khoảng thời gian nào đó các bạn gần như kiệt sức và không còn có thể cựa quậy nổi nữa à, cái lá bốn kiếm này ở đây nó nói là các bạn chỉ muốn được ngủ một giấc được ở trong cái cái cái được thực sự được thực sự là chính mình không phải gồng lên và không phải trưởng thành nữa cái lá này nó nó nói là các bạn muốn ngưng động thời gian và muốn cái lá này nó nói là các bạn muốn thật sự muốn ngưng động thời gian các bạn có thấy cái hình ảnh của một người đàn ông và cái cái đồng hồ ở đây không anh ta muốn dừng thời gian một chút xíu cho bản thân mình nhưng mà những cái mũi kiếm này chỉ cần là cái đồng hồ nó đã chạy hết thì cái những cái mũi kiếm này đã nó sẽ rớt xuống người ông ta thì cái hình ảnh của những bạn tụ tụ tụ một á là mình cảm giác như là các bạn cảm giác như trong năm 2020 là một cái năm mà nó khiến cho các bạn cảm giác như mình trùng lòng rất là nhiều mặc dù nó không phải là cái nỗi mà các bạn không còn cự quậy được nữa nhưng mà các bạn cảm thấy như là cái cách nhìn của mình á nó trưởng thành hơn nó bi quan hơn theo một cái hướng là nó không còn nhìn trong cuộc sống này với ánh mắt màu hường nữa và các bạn quen dần với cái việc mà trong cuộc sống của mình đó, có quá nhiều điều không thuận lòng mình những cái điều tốt lành đang đến với các bạn trong năm 2021 đó, thì mình cảm giác như là các bạn có giá trị hơn Jacob cấp hơn những cái, cái lá bài này nó cũng nói về cái sự uh, tín nhiệm và yêu thương từ mọi người xung quanh tại vì các bạn biết sao không uh, mình đã nói rồi các bạn lúc nào cũng nè các bạn cũng đã trải qua những cái điều đó rồi và khi mà các bạn đã trải qua những cái điều tiêu cực đó và có những cái người vẫn luôn yêu thương và kết nối với các bạn các bạn thật sự trân quý điều đó các bạn trân quý họ và họ cũng trân quý các bạn những cái người đó cùng bạn gọi là kiểu như là có một cái tình cảm rất là tốt với nhau ha thì mình thấy cái lá truy cấp ở đây á nó nói về thiện cảm giữa những người bạn với nhau thì có thể như là bạn bè của bạn này là những cái người mà sẽ mang lại niềm vui cho các bạn rất là nhiều à, có thể là à, hỗ trợ cho các bạn về mặt tinh thần của các bạn đi chơi à, nói chuyện vui vẻ các kiểu thì mình thấy bạn bè sẽ là một cái thì ờ, sẽ là một cái niềm vui các bạn các bạn liên tục nhận được những cái điều vui vẻ từ cái uh, uh, từ cái lá ba cấp này nè mình cảm giác như là các bạn sẽ liên tục nhận được những cái điều vui vẻ từ bạn bè của mình các bạn sẽ có thêm những người bạn mới có những cái người có mang cái thiện cảm tốt với các bạn và cái lá ba cấp này là cũng nói là bạn là một cái người có thể có cái sự ảnh hưởng trong một cái đám đông và những cái người cái người mà bị ảnh hưởng bởi bạn đó nha là người ta có một cái thiện cảm rất tốt với bạn và người ta không tạp niệm và thì cái cái lá bài này nó nói là các bạn sẽ có những người bạn mới có những cái cục vui vẻ mới và những cái người này nó sẽ những cái người bạn mới này sẽ mang lại rất là nhiều vitamin vui vẻ trong cuộc sống của các bạn ngoài ra thì mình có thấy có lá bốn cấp và lá tamarind và cả lá chín xu nữa thì mình thấy cái cuộc sống của các bạn á, dần trở nên ổn định hơn tamarind ở đây á, là mình cảm giác như các bạn thấy một cái cô gái mang một cái sự cân bằng có một cái đôi cánh có thể thiên biến bản hóa cảm xúc của bạn được ổn định các bạn mình cảm giác như là sau những cái bi quan này nè nó giống như một cơn mưa vậy đó và các bạn thấy được cầu vòng trong chính trái tim của mình à, hồi nãy á, mình thấy mình mình thấy những cái lá bài này, các bạn à, hồi nãy mình đã nói ha là cái cái cái cái cái cái lá bốn kiếm này nè mình đã ờ, mình hơi hơi hơi hơi nghiêng nghiêng khi mà lá bốn kiếm nó rất ra đầu tiên trong tủ bài tuy nhiên sau cùng á, chốt đơn lại là bằng lá hebron thì mình tin đó là các bạn hoàn toàn đã lớn đủ lớn đủ trưởng thành để giải quyết được những cái bi quan của mình và các bạn biết là đúng trong cuộc sống không có gì dễ dàng kết nhưng mà các bạn vẫn vượt qua được và cái lá bốn xu và cái lá uh, chín xu ở đây á hai cái lá này đều khẳng định về sự một mình thì hai cái lá này nó đều nói là các bạn muốn một mình và các bạn đã quen với cô đơn rồi à, cô đơn nhưng mà không không tới nỗi là không tách biệt thế giới tại vì mình thấy ở đây có lá truy cấp nè các bạn vẫn có những người bạn bạn vẫn có gia đình của mình nhưng mà các bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại các bạn không mưu cầu là mình phải có người yêu hoặc là các bạn phải lúc nào cũng phải à, mong sẽ có một người nào đó xuất hiện và để lắng nghe của mình các bạn hoàn toàn có thể giải quyết được những cái điều đó một mình ờ cái cái lá bốn số đây nè các bạn cô đơn nhưng mà bạn đã quen rồi và các bạn hoàn toàn có thể giải quyết được cái điều đó và cái lá chính số ở đây là các bạn cảm giác như là à, không cần thêm một ai nữa thì mình vẫn có thể sống tốt vẫn bạn vẫn là cái phần hào quang của mình thôi tại vì vẻ vẻ vẫn rất là tươi vui và đầy đủ và không cần thêm một người nào nữa hết à, cái lá chính xu này là như vậy à, các bạn giống như là một cái quý cô à, tôi hay một con chim ưng vậy đó <laughs> cái hình ảnh của cái lá những cái lá bài stem á lúc nào nó cũng mang lại một cái năng lượng rất là tự tin và những cái lá bài nó đang cổ vũ các bạn á thực sự á các bạn rất là ngầu lòi ừ nó nói là các bạn hoàn rất là ngầu lòi và các bạn hoàn toàn có thể giải quyết được những cái vấn đề của mình theo cái cách mà các bạn muốn đó những cái lá bài này nó, nó đang cổ vũ các bạn và cái lá temperance ở đây á nó cũng đang chỉ nhấn mạnh là những cái điều tốt đẹp là các bạn sẽ cảm thấy ổn định hơn ở trong chính cái tâm trí của mình các bạn sẽ có một cái tinh thần khỏe mạnh trong đầu những trong đầu năm 2021 à, đây là một cái tin tức rất là tích cực ha và bạn sẽ có những cái niềm vui mới từ những người bạn mới của mình ừ, mình thấy bạn sẽ có những cái cuộc gặp gỡ mới mà những cái người này mang tính rất chi kỷ vui vẻ rất là nhiều à, những cái màu sắc mới mẻ à, những cái vitamin tươi tắn nó sẽ ùa đến đầu năm 2021 của mọi người Ok, bây giờ mình sẽ rút thêm vài vài lá tarot từ bộ New Vision Tarot để xem là ngoài cái chuyện này trong cuộc sống đầu năm 2021 của các bạn có gì đặc biệt hay không nha Chúng ta có là star, trời ơi, những, những lá bài hy vọng 6 cấp này mọi người, ôi yeah Ờ, có vẻ như các bạn sẽ gặp được những cái người tri kỷ oh, snap words ờ, dần tự tin hơn tự tin hơn rất là nhiều à, cái từ khóa của tụ một là mình thấy là tự tự tin yeah the handman wow mọi người nè wow à, khi mà mình rút mình nãy mình đã nói ha cái từ khóa của những bạn ở bài thứ một là sự tự tin sự một mình ừ, tự tin trong trạng thái một mình đó thì uh, mình rút được lá The Star này các bạn sẽ tìm được những cái niềm vui mới những cái hướng đi mới giống như mình đã nói ở trên lá ba cấp này ha các bạn có thể những bạn có thể gặp được những cái người bạn mới mà nó mang cái tính chất chi kỷ và cái những cái người đó sẽ uh, mang lại những, cái niềm vui mới trong cuộc sống của bạn rất là nhiều và lá sáu cấp ở đây á, là các bạn nhận được sự tín nhiệm chia sẻ và hỗ trợ rất là nhiều có nghĩa là bạn gặp họ để bạn hỗ trợ bạn à, họ mang lại những cái điều tốt đẹp cho bạn chẳng chẳng hạn như là bạn cần giúp một cái gì đó thì họ sẽ giúp bạn ờ đó cái cái lá 6 cấp cũng là sự chia sẻ và đồng hành có vẻ những người bạn đó mới xuất hiện hoặc là đã xuất hiện lâu rồi nhưng mà mình tin chắc là họ sẽ là những người bạn rất là tuyệt vời đã hỗ trợ các bạn trong suốt một khoảng thời gian dài ừ. và lá rời star này là các bạn tìm được cái gì đó mà khiến cho các bạn có cái sự hứng thú và đầu tư vào ừ à, và mình nghĩ cái cái cái cái cái last night of work thì cái điều mà các bạn muốn đầu tư vào chính là công việc à, thường thì SWOT là những cái lá bài về kiếm á, nó sẽ nói về à, lý trí logic và công việc mình thấy có vẻ như là các bạn tìm được một cái công việc gì đó hoặc là một cái đề án gì đó mà khiến cho các bạn muốn tập trung vào rất là nhiều và cái lá The Handman các bạn có thấy cái lá bài này không có nghĩa là một cái anh chàng à, bình thường cái lá The, The Handman cho cái bộ bài bình thường á, thì nó sẽ là cái mặt của anh chàng đeo ngược cành cây ngoài trước nhưng mà cái hình lá the handman này là từ phía sau là các bạn sẽ bắt đầu biểu diễn cho mọi người thấy là các bạn vi diệu như thế nào các bạn thay đổi và các bạn đột phá như thế nào thì cái lá bài the handman ở trong cái bộ bài này có nghĩa là như vậy có nghĩa là bạn sẽ sống dậy các bạn sẽ lột xác giống như là năm 2020 đã, đã kết thúc rồi và bây giờ sẽ là một cái phiên bản khác của bạn uh, với một cái sự bứt phá một đột phá rất là ngoạn mục luôn và cái lá The Handmaid này nó nói là các bạn giống như là từ từ một cái gì đó rất là tệ hại rất là ờ, mang rất là màu sắc rất là bi thương mà tự nhiên nó trở thành một cái vũ khí hoặc là nó giống nó trở thành một cái ờ, cái cái điểm đặc sắc của các bạn vậy đó ừ, các bạn thấy đàn người đàn ông nè đang có rất là nhiều người nhìn nè mà anh ta thì có vẻ mặc dù là nhìn đang treo lên treo ngược lên nhưng mà rất rất là hấn khởi rất là hồ hởi có rất là nhiều người đang uh, nhìn anh ta với ánh mắt ô oh, tháng phục <laughs> đó và ở đây thì có lá năm xu Ờ, cái lá bài này á mình thấy trong cái tụ bài này nó có rất là nhiều những cái lá mà nó nói về cái sự một mình thì có vẻ như á là các bạn sẽ à, không muốn quen với ai hết <laughs> mình thấy uh, có lẽ là một một số bạn ở trong cái tụ này mà nếu mà đang có người yêu nha thì các bạn nghĩ là mình đã có người yêu rồi thì cái lá nam xu này ở đây là các bạn sẽ có một chút xa cách với người yêu của mình chẳng hình là một cự cãi với người đấy nhưng mà uh, mình tin là uh, những cái lá bài nó nói là các bạn cần dành lời thời gian cho bản thân của mình và cho bản thân của mình và cho cả người kia nữa một cái thời gian nghỉ ngơi hoặc ờ, là một cái thời gian để mà uh, lấy lại tinh thần sau những cái cuộc cãi vã rồi hai người sẽ trở lại với nhau trong một cái trạng thái tốt hơn thì cái lá nam xu này là sẽ có một sự chia lĩ xa cách gì đó uh, nhưng mà theo một cái chiều hướng tốt ừ, có thể như là các bạn thích cái người đó lâu rồi hai người uh, quen với nhau rồi xong rồi có những cái cuộc cự cãi nhưng mà vẫn ở bên nhau nhưng mà hai người không có vui vẻ gì cả thì bây giờ um, chia tay thì để cho cả hai hạnh phúc và vui vẻ hơn thì thì cứ là giải phóng bản thân của mình ra khỏi những cái điều đó thôi thì không có vấn đề gì đúng không đó thì nói chung mình cái cái tụ bài này nó, nó vẫn khẳng định với mình là một mình và tự tin hơn hãy à, kiểu như là tin tưởng bản thân mình nhiều hơn đó nói chung là một cái tụ bài nó rất là manifest với nhau luôn á à, cái cái năng lượng của mình thấy ở tụ một á là những cái bạn này sẽ có những cái bước đột phá và giống như được một cái sự chú tâm hơn về mặt công việc chứ không phải là về tình cảm à, một tình cảm thì mình ờ, mình sẽ nói thật mình sẽ nói theo những cái bài này luôn bây giờ mình đang coi những điều tốt đẹp cho các bạn nhưng mà mình thấy nếu mà bạn nào mà đang có người yêu quá thì các bạn sẽ xảy ra một cái cuộc chia tay gọi là tạm dừng cái cái cái tình yêu đó nhưng mà theo một cái hướng tốt kiểu như là cho bạn và cho cả người kia được có sự tự do cũng như là lấy lại được cái yên bình của mình à, trong một cái trạng thái tốt hơn à, nhưng mà không phải đây không phải là một cái trạng thái một cái bộ bài mà nó nói về cái tính cô độc đó nha mọi người nó chỉ nó chỉ nhấn mạnh cho các bạn một điều là các bạn một mình nhưng mà các bạn vẫn ổn vẫn tốt ừ, đó là đây là một cái thông điệp rất là tích cực nha đó thì đó là điều may mắn của những bạn tụ một trong à, tụ một bây giờ mình sẽ coi oracle cho mọi người có, lá nô à cái lá bài nô này á ở trong trường hợp này đó chính là hồi nãy mình thấy rút uh, tarot á mình thấy có rất là nhiều những cái lá bài nói về cái sự một mình có vẻ như những cái lá bài nào nó khuyên các bạn các bạn nó rất là manifest với nhau trong cái chuyện mình nghĩ là trong cái chuyện tình cảm á nếu mà các bạn tụ một nè đang có một cái đối tượng nào đó hoặc là các bạn đang trong một mối quan hệ thì cái lá bài nó khuyên là các bạn nên tạm dừng hoặc là kết thúc ở đây có thể là nói chung là hoãn lại thôi và để nhìn nhận một cái vấn đề à, và những cái lá bài nó nói với mình liên tục nói với mình là các bạn một mình tự tin các bạn vẫn ổn nói chung là khi các bạn một mình thì các bạn sẽ tốt hơn cái lá bài nô trong cái trạng thái này là như vậy có vẻ như là các bạn sẽ kể qua một cái cuộc chia tay hoặc là cự cãi như thế nào đó nhưng mà hãy tạm dừng lại đây chậm lại ừ. và lá cuối cùng sẽ là unborn ok mình sẽ giải thích bài lá bài của các bạn ha thì cái lá bài à, tiếp theo nè cái lá bài thứ hai này nè nó nói về là các bạn hãy ra những cái ước muốn và hãy biến những cái điều đó thành sự thật hãy kiến tạo nó à, và các bạn hoàn toàn có đủ sức để làm những cái điều đó à, cái lá bài này á nó nó nói là các bạn hãy tự tin độc lập lên và các bạn có đủ khả năng để các bạn kiến tạo những cái ước mơ của bạn trở thành sự thật thì à, con đường đúng đắn cho chúng ta thường là những con đường mà chúng ta không muốn đi nhất ừ. dù sao đi nữa hãy cứ biết đi thì hai cái lá bài này nè mình cảm giác như là nó khuyên các bạn một lần nữa nó, mình vẫn thấy một cái câu đó nó hiện lên đó chứ là các bạn đừng sợ một mình đừng sợ cô đơn đừng sợ chia tay tất cả những cái bão dông các bạn đã đi qua rồi à, các bạn đã từng trải qua những cái cảm giác nó một lần và nhiều lần như thế rồi các bạn hoàn toàn có thể ổn định và bước tiếp tới ngày hôm nay thì hãy tự tin hơn đó và cái lá inborn này nè à, hồi nãy ờ, cái lá inborn á à, nó rất là liên kết với cái lá mà The Handman vừa nãy á, là cái thời điểm đây là một cái thời điểm thích hợp để các bạn thoát ra khỏi những cái câu chuyện cũ thoát đeo bám các bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua và đã đến lúc để chữa lành chữa trị cho bản thân của mình à, không có lúc nào an toàn hơn bây giờ để các bạn dọn sạch những cái nếp sống đã cũ à, những cái điều xưa cũ những cái cái mối quan hệ mà nó nó không khiến các bạn tốt lên nó khiến các bạn mệt mỏi thì các bạn chấm dứt và hãy tự tin hơn các bạn hoàn toàn có thể ổn hơn khi bạn một mình và hãy đầu tư cái tất xám của mình cái cảm xúc của mình những cái tâm tư tình cảm của mình à, ờ, vào những cái công việc mà các bạn cảm thấy là nó có ích hơn chẳng hạn như là nãy mình mình cúp được cái lá Nashworld kỳ sĩ kiếm uh, ờ, cực kỳ sĩ kiếm á thì có lẽ như là các bạn nên nên dành thời gian cho công việc của mình nhiều hơn và hãy tự tin lên cho dù các bạn một mình nhưng mà không có nghĩa là các bạn sẽ rất yếu đuối các bạn bị lụy các bạn cần thiết có một người nào đó ở bên cạnh các mình thì các bạn mới mới có thể vui vẻ sống tốt được những cái lá bài này nó nói là các bạn hãy hãy dừng lại hãy xa cách những cái thứ mà nó nó không tốt nó nó nó nó khiến các bạn tiêu cực thì đó các bạn cái thế giới của các bạn là do các bạn quyết định hãy kiến tạo lên một thế giới tuyệt vời dành riêng cho bản thân của mình ha thì những cái lá bài này một lần nữa mình mình hay những lá bài này nói là các bạn hãy tự tin lên hãy yêu thương bản thân của mình và hãy tin tưởng vào bản thân của mình các bạn mạnh mẽ hơn các bạn nghĩ đó đừng cúi đầu vương miệng sẽ rơi xuống nha đó đó là những cái bài của những bạn tụ một hai là những bạn chọn cái bộ uh, ờ, Ripper of Love mình sẽ đeo bộ bài này sau bây giờ mình sẽ coi những cái điều nào tốt đẹp xảy ra uh, trong đầu năm 2021 của mọi người nha uh, có thể không liên quan tới tình yêu giống như mọi người chọn nhưng mà một lát mình cũng sẽ coi uh, để mình xem cái điều gì nó sẽ diễn ra cụ thể nhất trong đầu năm 2021 của mọi người có The Sun trời ơi mọi người ôi yeah mình trong bộ bài tarot đó đây là lá bài mình thích nhất cái kiểu giống như là kiểu như mà mở bài lên mà mình thấy cái lá này là mình cảm giác như là oh oh man yeah. phần wow oh eight of one wow trời đã nha tụi mày that wow wow wow wow wow the empress get mình không biết các bạn ờ, là nam hay nữ trong cái tụ bài này nhưng mà mình đọc được một cái câu rất là rõ ràng luôn cái điều tốt đẹp này đang xảy ra trong năm 2021 của các bạn hả các bạn đẹp lên <laughs> chúng ta có tận rất mình có rất là nhiều lá về sự xinh đẹp luôn xinh đẹp hơn uyên bác hơn trưởng thành hơn cái sự xinh đẹp đó của các bạn đó, nó thuộc thể hiện qua rất là nhiều mặt luôn các bạn trở nên ngầu lòi hơn cũng có à, này như vậy nè không đầu tiên là được sinh được sinh trong một trải bài tượng trưng cho sự hấp dẫn tỏa sáng và trở nên uh, tốt hơn ừ đó và mình đã nói với mọi người á uh, cái lá đời sinh nó giống như là một cái sự uh, tỏ ra một cái nguồn năng lượng rất ấm áp mà mọi người xung quanh đều thích uh, các bạn có biết cái ánh nắng buổi sáng không các bạn giống như vậy vậy đó và cái đợt em red nhảy ra mình cảm giác như là cái sự đẹp của các bạn á nó kèm cả cái sự trưởng thành nữa trưởng thành hơn gai góc hơn sắc bén hơn đó trời ơi sao cái tụ này thích quá vậy à mình cảm giác như là các bạn các bạn chẳng những xinh đẹp các bạn hấp dẫn mà các bạn còn rất là uyên bác nữa cái lá The Heaven này nè các bạn là một người rất là biết điều biết trước biết sau luôn á trời ơi cái tụ này hả wow các bạn <laughs> đẹp lên <laughs> cái điều tốt lành của các bạn là mình thấy các bạn tốt các bạn đẹp lên rất là nhiều và ngoại hình luôn á nha cả nam lẫn nữ có thể như là bạn con trai này tự nhiên các bắt đầu bạn tự nhiên hóc môn của bạn tăng lên thì tự nhiên nhìn các bạn ngầu hơn nè có bắp hơn nè thâm tự nhiên ờ, tóc bay bay cái uh, trong một chiều gió thổi xong cái người ta nhìn bạn không người ta rung rinh rúng rính còn những con cô gái á, thì mình cảm giác như là có thể như là bạn sẽ làm một cái kiểu tóc mới này các bạn uh, tập gym các bạn làm nail các bạn trang điểm hay là các bạn làm như thế đó mà các bạn tự nhiên các bạn nhìn các bạn xinh hơn rất là nhiều uh, con gái nha đẹp hơn đơn giản lắm nhiều khi là mua một cái cây son mới mà cảm giác như là cái màu nó đẹp là tự nhiên nhìn các bạn cũng cái thần thái khác liền và mình cảm giác như một cái năng lượng như vậy nữa chính là các bạn thu hút được rất là nhiều người và thu hút luôn cả cái người mà các bạn thích nữa mọi người hiểu ý mình không ta kiểu giống như là à, mình thích người ta xong người ta cũng thích lại mình nữa đó khi mà nói chung là hai người vẫn chưa có cái gì nó nó nó rõ ràng à, nó hơi lưng chừng tuy nhiên á là cái năng lượng tương đối phản chị à, nói chung là à, cái năng lượng tương tác qua lại các bạn thấy rất crush của mình cũng thích mình nữa cho nên các bạn tự nhiên vui hơn các bạn yêu đời hơn các bạn à, tươi tắn hơn thì người ta nói á, khi mà mình vui á, thì cái bên ngoài của mình nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều tuy nhiên tuy nhiên nha à, mà nói với các bạn như thế này cái lá đét chúng ta có lá đét trong tủ bài này thật ra á cái lá đét này á theo một cái chiều hướng rất tích cực chính là sự hồi sinh à, và chấm dứt tuyệt đối những cái điều xưa cũ là mình thấy đó nha cái tủ cái cái cái lá đét trong cái tủ hai này nè vâng. các bạn vừa trải qua một cái mối quan hệ mà các bạn đã cắt đứt cái mối quan hệ đó nhưng mà các bạn không liên tiếp và các bạn không dây dứt nữa bây giờ bạn là một cái người gì đó rất cái khoát rất độc lập và không còn liên kết gì những cái điều uh, dở hơi cấm lợn nữa nói chung cái cuộc sống của các bạn ha, là do các bạn tự điều chỉnh và mình thấy cái năng lượng của những bạn tuổi hai này nè các bạn quá tự tin đi và các bạn tự tin và các bạn xinh đẹp và các bạn uyên bác như thế các bạn biết điều như thế cho nên khiến cho người ta rất là thích mình đó cho nên là có rất là nhiều người để ý các bạn ha các bạn ờ, cứ tỏi tháng tiếp đi tại vì mình thấy năng lượng lửa ở đây rất là nhiều lửa nè có nước và đất luôn nhưng mà nói chung là những lá bài arcana lớn nó nói với mình nó khẳng định cho các bạn là những cái điều tốt đẹp hơn là các bạn trở nên đẹp hơn đẹp hơn thông minh hơn biết điều hơn đó và khi mà các bạn trong một cái tần số cao như vậy các bạn sẽ thu hút được những cái điều tốt hơn bởi vì người ta hay nói là xinh đẹp cũng là một loại lợi thế đó mọi người cho nên những bạn chủ hai là mình cảm giác như là ô trước mắt là các bạn đẹp lên là các bạn yêu bản thân mình rồi đó tại vì khi mà chúng ta chăm chút cho thể bề ngoài của mình là chúng ta yêu bản thân à, yêu bản thân khi mà chúng ta có một năng lượng tuyệt vời lúc nào các bạn cũng tươi tắn rạng rỡ thì có phải là người ta cũng thích lại nói chuyện cũng thích nói chuyện tương tác các bạn không đúng không đó rõ ràng luôn trời ơi những cái tụ bài nó rất là oh yeah trời ơi tụ, tụ hai thích quá à trời ơi chắc mình chuyển của mình chọn tụ hai <laughs> ok để mình xem coi có những điều gì tốt hơn ô oh, chúng ta có sáu xu nha yeah. mình đã nói là các bạn rất biết điều đẹp hơn biết điều hơn nữa other oh, word yet wow. cho đét mà đã quên luôn hả ôi hay vậy dread <laughs> trời sun và trend ra cùng một tụ bài hả wow wow <laughs> tụ này ba chấm thật sự luôn á mọi người ôi tụ này có có rất là nhiều những cái bài mà mình thích luôn á wow Ooh, basil. Oh, yes, yes. Và cuối cùng là là Harris. Úi trời ơi. À, điều may mắn nào mà các bạn đang đến họ Trời ơi, các bạn ơi, thích quá. Hả ta? Trời ơi, mình kiểu như ờ, cái ờ, cái cái tụ này á, nó rất là nhiều cái nội dung. À, nhưng mà nó để sao ta mình để mình nói từ từ nói từ từ đầu tiên là chúng ta có 6 xu này à, mình thấy sáo xu ở đây á là các bạn đầy đủ và các bạn cho đi đúng không các bạn các bạn trong một cái trạng thái đầy đủ thì các bạn mới cho đi được đúng rồi không thể nào mà các bạn túng thiếu thì sao các bạn cho được đó thì cái cái lá bài này nó nói là các bạn trong một cái trạng thái sẵn sàng ở trong một cái trạng thái lý tưởng cho cái việc cho đi và các bạn hoàn toàn không tiếc thương vì những cái điều đó cả giống như là các bạn làm ra được thì các bạn sẽ cho người khác được và các bạn nghĩ là mình cho đi mình đâu có mất đâu đúng không cho nên là tất cả nó sẽ đều là một cái vòng tuần hoàn các bạn cho đi các bạn sẽ được nhận lại nhưng mà mình thấy cái, cái năng lượng này là các bạn rất là từ bi và các bạn thoải mái với cái điều đó ừ, mình thấy được cái năng lượng của những cái bạn tụ hai á bạn cũng rất là rộng rãi và mình <laughs> sao ta mình cứ thấy cái chữ biết điều ở trong đầu ừ và cái lá đầu quơ tiếp tục lại ra nữa thì mình cảm giác như là các bạn cảm giác như cuộc sống của các bạn đó, nó đã đủ và đẹp rồi cho dù các bạn không thu hút ai mà cái năng lượng của những bạn tuổi hai nha là mình thấy các bạn cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình luôn các bạn biết là có nhiều người thích mình à, rồi các bạn một mình hoặc là các bạn hai mình như thế nào nữa thì trong cái năng lượng rất nhiều người thu hút như vậy thì các bạn vẫn cảm thấy là cuộc sống của mình đó, nó rất là trọn vẹn nó rất là đầy đủ và um, những cái, cái yếu tố xung quanh cuộc sống của bạn đó, nó đang rất là mượt mà nó đang rất là trơn tru công việc ổn định nè rồi uh, uh, um, bạn có bạn đẹp lên nè rồi các bạn có những cái người thân ở bên cạnh mình đó cũng là một loại hạnh phúc đúng không cái lá đầu quơ trong trạng thái là các bạn rất là trọn vẹn các bạn rất là đầy đủ ha kiểu như là hơn cả đầy đủ luôn á kiểu như là dư giả ừ nó dư phồn thịnh á theo theo một cái hương hướng rất là phồn thịnh luôn rồi cái lát trend tiếp tục trend trời ơi mọi người ơi à, mình mình mình không có gặp các bạn tụ hai ở ngoài nhưng mà nãy giờ những cái lá bài này nó nói là trời các bạn này đẹp lắm có duyên lắm hay ho lắm chắc chắc là nhiều người thích mọi người lắm luôn á chắc có lẽ là nếu mà mình gặp mọi người ở ngoài á chứ mình cũng thích nữa trend này nó nói là các bạn có một ấn tượng rất là mạnh với người khác không á kiểu như người ta gặp các bạn xong là người ta thương nhớ các bạn liền à, mình nghĩ ra là cái lá trend này nó cũng nói là có vẻ như là các bạn dễ dàng thần phục được người khác đây những, những cái ánh nhìn đầu tiên luôn chẳng hạn như bạn nói một cái gì đó các bạn uh, uh, cái cử chỉ của bạn một một số cử chỉ đó nó sẽ tác động bất mạnh đối với những cái người khác giới ờ uh, đó trời tự nhiên mình tưởng tượng trong đầu là một một anh chàng đẹp trai một cô nàng đẹp gái à, nói chung là rất là hấp dẫn trời ơi cái tụ này trend và cả seduction cùng ra luôn nha mọi người yes trời ơi mình cảm giác như là các bạn sẽ nhận được rất là nhiều lời tỏ tình luôn đó yes wow các bạn à, đẹp trai đẹp gái của tụi hai là bân chia mịn miếng <laughs> nhân sách của mình nó rất là giới hạn <laughs> ok rồi tiếp theo chúng ta có lá ba su ha thì uh, nói sao ta uh, nếu mà bạn nào mà đang có người yêu á đang có người yêu nha thì cái mối quan hệ nó đang rất là tốt và cái người này thật sự muốn dẫn các bạn về gặp gia đình hai bên ờ, ok chưa trời ơi xích nha kiểu giống như là tại vì có thể là trong năm ngoái á cái cái việc họ đã muốn dẫn các bạn về trước đó rồi tại vì hồi nãy mình có lá uh, nè có lá đầu quên nè có vẻ như cái mối quan hệ này nó kéo dài khá là lâu hay các bạn đã nói là giống như là các bạn đã có một cái mối quan hệ lâu năm rồi tuy nhiên á thì có vẻ một cái lý do là có thể năm rồi đại dịch rồi này nọ rồi ờ, đám cưới không có được cho nên trong năm nay á các bạn sẽ có kết hôn có không phải kết hôn mà có thể là đính ước và hai người gặp gia đình hai bên các bạn có thấy cái hình ảnh là à, về nhà giới thiệu ba má rồi này kia à, bắt đầu ra mắt họ hàng rồi này nọ đó cho nên là trời ơi cái tụ này oh amazing good job heuristic <laughs> nó lại khẳng định cho mình một điều đó với là các bạn có một cái liên kết rất rõ ràng với một người mình thích hoặc là các bạn sẽ gặp được the one của mình sớm thôi trời ơi kiểu như tụ hai là cậu được ước thấy luôn đó mọi người đẹp lên nè mọi thứ ổn định nè rồi trời tình yêu đến nếu mà các bạn đã có tình yêu rồi thì mình mới nói là các bạn có thể về nhà gặp à, về nhà ra mắt à, gia đình đối tượng ha rồi nếu mà các bạn nào mà chưa có người yêu á mà các bạn đang mong cầu một cái tình yêu các bạn cảm giác như cái điều những cái điều tốt lành của mình á nó sẽ là một cái nguồn năng lượng tuyệt vời để thu hút những cái nguồn năng lượng tương ứng những cái gì mà các bạn mong cầu đến với cuộc sống này một cách sớm thôi đã đầu hai đối tượng như này nè các bạn sâu sắc các bạn tâm linh và các bạn đã chờ được đến cái ngày mà các bạn gặp được chân ái của đời mình trời ơi cái tụ này wow amazing good job mình chỉ là nói gì thôi <laughs> gì <laughs> mà đẹp này kia đầy đủ chứ trời ngủ mộ luôn nha ờ, năm 2021 của những bạn tô hai rất là đầu năm đầu năm khá là phấn chấn ok bây giờ chúng ta sẽ đến chủ đề chính là những lá oracle những bạn tụ hai rất là chuyện tình cảm nè plastic compassion sitting from the perspective tiếp theo chúng ta có thành on your her life à, mình không đọc tiếng Anh nha mọi người à, vẫn thường lệ là mình à, đọc tiếng Việt lẫn tiếng Anh đều rất là tệ cho nên là mình để ở đây cho các bạn tự đọc <laughs> Miracle and Blessing Everything has a gift Trời ơi, tụi này hết quá à Hey, à, nãy các bạn nhớ là chúng ta có những cái lá bài là The Hierophant nè Rồi cái lá đời sáu xu nữa Thì cái cái cái cái cái lá bài này nó nó khẳng định cái lòng chất ẩn của mọi người trong tình yêu á trong tình yêu các bạn là những người rất là kiên nhẫn và rất là chung thủy nữa các bạn nhìn các bạn luôn đặt cái cảm xúc của mình vào cái cảm xúc người khác trước mới nhìn nhận một cái vấn đề nói chung á ai mà yêu những bạn tuổi hai á hả yeah sung sướng ô oh, đã đời luôn ok nói chung là vô thấy lá này là có bộ nếu mà các bạn không phải là một cái người mà uh, kiểu như bình thường các bạn hay nóng tính có vẻ như các bạn sẽ gặp được một cái đối tượng mình nghĩ là cái người này sẽ kiên nhẫn với bạn rất là nhiều đó. thì đây cũng là một cái điều tốt đẹp mà đúng không ok chúng ta có cái lá tiếp theo là uh, miracle and blessing mọi câu chuyện mọi sự vật nó đều mang đến một món quà ngẫu nhiên và những cái cuộc gặp mặt là những cái món quà đã được định sẵn từ trước à, nếu mà các bạn à, nhận được cái lá bài này á thì nhiều điều kỳ diệu đang xảy ra với cuộc sống với những bản thân bạn trời ơi nãy giờ mình bóc cái tủ hai là mình thấy nó rất, rất là vi diệu rồi mọi người và cái lá này nó còn khẳng định thêm một lần nữa là chính cái sự kỳ, kỳ diệu của cái uh, phép màu của cái thế giới này và hãy cho đi để được nhận lại nhiều hơn nữa uh, hãy nhìn kỹ thêm lần nữa bạn sẽ nhận ra cuộc đời này được lấp đầy bởi những ước nguyện và là chúc phúc chân thành đó thì <laughs> mọi thứ thế giới nó đang chúc phúc cho bạn đó cho cho cho cho, cho, cho sự ờ, gặp tình thân ái của các bạn đó còn nếu mà bạn nào có ở ờ, cái sự tiến bước xa hơn trong cái tình yêu của mình chẳng hạn như là cầu hôn đến hôn rồi này nọ thì có lẽ như là cái cái mối lương duy này được được được mong cầu và hội gì là chúc phúc rất là nhiều ha từ mọi người xung quanh luôn chứ không phải là chỉ riêng một ai hết đó và mình cũng chúc phúc các bạn luôn trời ơi nếu mà các bạn có bồ trong năm thì <laughs> mình, xin cung hỉ cung hỉ <sighs> tự nhiên tới nói tên tôi đau lòng quá ế lâu <laughs> và cái lá cuối cùng là cái lá thanh on Yahoo này nè các bạn rất sáng suốt và các bạn có những cái tiêu chuẩn của riêng mình và các bạn không cần phải thay đổi những cái điều đó vì em của ai hết bạn là chính bạn bạn yêu bản thân của mình mình thấy cái tần số của những bạn chủ hai là các bạn lớp cho xe rất là tốt luôn cho nên nó không cần phải vì một ai mà phải thờ bạn chính chính bản thân mình cả những cái người mà yêu bạn thật lòng á sẽ bỏ qua hết tất cả những cái khuyết điểm của bạn và yêu thương bạn một cách mãnh liệt ra cuộc sống này á nó sẽ là những cái điều rất là phi thường có thể là lúc nào à, cuộc sống nó cũng sẽ rất là khó khăn tuy nhiên á phép màu thì mình nghĩ lúc nào nó cũng có có thể là các bạn chưa gặp được mà thôi nói chung là những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống này á nó nó ngẫu nhiên lắm cho nên nó, nó ai mà biết được lúc nào nó ùa đến với các bạn đúng không thì hãy hãy chuẩn bị tinh thần trước hãy cho mình uh, ờ, trong một cái trạng thái tốt nhất biết trong một ngày nào đó các bạn nên đi trên phố các bạn gặp được chồng tương lai hoặc là vợ tương lai của mình thì sao đúng không thì đó chúc chúc mừng những bạn tuổi hai nha cái một cái tụ cái, cái tụ này á mình thấy á nó phải là một cái màu gì đó ờ, bảy sắc lâu dòng luôn á giống như là các bạn ừ, vẽ ra được cái trầu vòng của cuộc đời mình đó rồi tụi hai là amazing good job lúc <laughs> đơn tụi hai ở đây nha rồi tủ cuối cùng là những bạn chọn cái bộ bài uh, có đèn quy này của mình với mong muốn là tài lộc tài chính à, tiền bạc đó mình sẽ để bộ bài ở đây bây giờ mình sẽ rút ở những điều tốt đẹp là đang đến uh, the worst wow ui cái cái lá the world này thật sự rất là đẹp không mọi người trọn vẹn ha wow mình cảm giác như là các bạn mới vừa trải qua một cái kỳ thi một cái deadline gì đó mà các bạn hoàn thành rất là tốt luôn wow đẹp cấp yeah có những điều rất là vui vẻ was đây là cái lá bài mà khiến cho mình mua mua, mua cái bộ bài này mình cái cái lá bài này nó ngầu đầu luôn á các bạn có thấy một cái nữ hoàng rất là um, oai nghi bệ vệ xinh đẹp và còn còn rất là ngầu nữa ta cầm cái kiếm ha đẹp vậy um. à, kỳ sĩ cúp um có vẻ nhiều cúp nhỉ và kỵ sĩ kiếm wow à, cái cái điều tốt đẹp của những bạn tụ uh, tụ ba đúng rồi là các bạn mình cảm giác như là bạn hoàn vừa hoàn thành một cái gì đó một cái tâm nguyện gì đó một cái ước muốn gì đó mà các bạn đã hoàn thành nó được và đầu năm 2021 là thời gian mà các bạn ăn mừng cái điều đó quy nhập qua này là các bạn cảm giác mình đang trong một cái trạng thái rất là tỉnh táo rất là tự tin rất là à, quyết đoán ha à, chúng ta có hai lá về kiếm luôn kỵ sĩ kiếm và um, hậu kiếm luôn à, quá quá đỉnh hết sảy mà bảy luôn thì những cái lá bài này nó nó nói là các bạn uh, lên một cái tầm cao mới về cảm xúc về tư duy và cả lý trí uh, mình cảm giác như là trong trong phương diện và lý trí và cảm xúc của các bạn á hai cái được cân bằng chúng ta có kỵ sĩ cấp và kỵ sĩ kiếm luôn nè và cái cái cái cái những cái lá cấp á nó có phần vượt trội hơn mình cảm giác như là các bạn bắt đầu để cho con tim của mình lên tiếng một cái à, cái mình cảm nhận được cái gì đó nó nó thân mật và nó xuất hiện trong cuộc sống gần đây của bạn và làm cho con tim của bạn nở hoa và vui vẻ hơn rất là nhiều chẳng hạn như là các bạn gặp được ở ờ, chân ái của đời mình chẳng hạn à, mình cảm giác những lá bài này là mình uh, mình cảm thấy là có vẻ công việc lẫn uh, tình cảm của những bạn tụ ba đều rất là ổn luôn tại vì lá đầu quơ nó giống như là nó nói là mọi thứ đều rất là ok á uh, nói chung là trong phương diện nào cũng khiến cho các bạn cảm thấy rất là tốt cho nên là những cái lá bài này nó đang nói với các bạn là các bạn đã cảm thấy rất là tự tin rất là thoải mái và đang rất là công bằng ừ, chỉ thiếu lá temperance thôi nhưng mà mình cảm thấy là rất là tốt luôn các bạn uh, quản lý được tất cả những cái phương diện trong cái cuộc sống của mình theo một cái chiều hướng tốt nhất và chúng ta có lá đầu quơ quên này nói chung là những cái lá về nữ thần những cái người mà trong một cái trạng thái ok là nhất à, mình thấy trong năm 2021 á, có vẻ những cái năng lượng mà đáng nói nhất các bạn tụ à, tụ tụ một tụ ba là có vẻ như là các bạn uh, rất là ta cảm giác như là rất là tự tin vào bản thân của mình và trong một cái trạng thái tốt nhất để đón một cái năm mới đến đó bây giờ mình sẽ rút những cái lá tarot từ những cái, là từ bộ bài New Vision Tarot để thêm coi năm năm 2021 của bạn còn có những điều gì nữa nha à, tuy nhiên là mình thấy cái từ khóa của những bạn này là đang trong một cái trạng rất là tốt nhất ừ. so với cứ một công việc nào luôn ồ oh, 9 xu wow ô oh, một xu nhé The Hermit oh. Ờ. 5 xu đánh kiếm à, mình cảm giác như là các bạn ờ, tỉnh lại rồi các bạn vừa mới thoát khỏi một cái vực sâu tăm tối nào đó và các bạn bây giờ mặc dù á là mọi thứ nó đã tốt hơn và đầu năm đầu năm 2021 ở đây chúng ta có lá năm xu nè các bạn ờ, mình thấy các bạn vừa mới trải qua một cái chuyện gì đó mà nó nó khiến cho các bạn ở uh, trong lòng à, lá nam xu trong cái trạng thái này là các bạn đã trải qua một cái trạng thái ăn mày và à, bệnh tật hoặc là nói chung là những cái cái cái việc gì đó mà nó không thuận lòng cho lắm thì cái lá nam chu này có thể nói là về thể chất của các bạn á nó ảnh hưởng rất là nhiều và sau cái cái cơn bạo bệnh hoặc là những cái ờ, điều tồi tệ đó ở đây chúng ta có lá tám kiếm này này các bạn cảm giác như là mình bất lực trong khoảng một khoảng thời gian dài á thì bây giờ mọi thứ nó đang trở lại một cái chiều hướng tốt hơn các bạn đã đứng dậy các bạn uh, ta, ta ờ, uh, tâm linh hơn các bạn uh, thấu hiểu nhiều hơn cái cái cái cái cái lá hai cái lá xu này ở đây á các bạn cảm giác như là mình tìm lại được chính bản thân của mình thường thường á, trong một cái trả bài á, nếu mà cho chuyện à, về cái cái tính chất cá nhân về những cái điều à, mới xảy đến á, thì cái lá một xu á, nó đại diện cho cái sự tin tưởng và các bạn cảm giác như là mình được tin tưởng và chính bản thân của mình và à, lá chín xu ở đây nó cũng khẳng định cho mình đó là nếu mà các bạn đang mong ước về những cái điều về tiền bạc tài chính á, thì nó sẽ nhanh chóng trở lại một cái cái cái cái cái chiều hướng tốt thôi à, và cái lá một xu này ở đây á, mình cảm giác như là có ai đó sẽ rủ các bạn làm làm ăn hoặc là hùng hạ một cái gì đó mà cái phương án nó sẽ rất là tốt sau này và nó sẽ nảy sinh được rất là nhiều tiền tiền bạc về sau cho nên nếu các bạn à, nào mà tụ tụ tụ ba là mà các bạn đang có nhu cầu mở một cái uh, cái việc gì làm gì đó hoặc là các bạn cần một cái gì đó để mà mình kiếm được nhiều tiền hơn thì các bạn hãy cứ mạnh dạn và đầu tư đi ha cái này những cái bạn đã nói là mọi thứ nó đang rất là tốt và có thể là tiền bạc nó sẽ vào chứ các bạn rất là trôi chảy ừ. tuy nhiên á là ở đây chúng ta có đây làm xu này các bạn hãy cẩn thận với cái sức khỏe của mình ha à, mình cảm giác như là hai lá bài này nó nói là các bạn sẽ gặp trục trặc gì về sức khỏe của mình á và những cái căn bệnh này nó sẽ làm khiến cho cái cái cơ thể của các bạn hơi bị trùng bước một chút ngay cả um, siêu sao hay là những cái người nổi tiếng trên thế giới á, một khi người ta đã mắc bệnh covid chẳng hạn như mình mắc bệnh covid thì lúc đó họ cũng là người bình thường thôi chứ không thể nào mà là gọi là siêu sao được nữa thì ai cũng là người thôi thì cái việc mà chúng ta có tiền chúng ta ham muốn tiền bạc là tốt tuy nhiên á là những cái lá bài nó đang cảnh báo với các bạn ha là các bạn hãy chú trọng vào giữ gìn sức khỏe của mình tại vì á, khi mà các bạn có sức khỏe là các bạn sẽ làm được những cái điều mà các bạn muốn được làm đó hai cái lá bài đó nó nhấn mạnh là các bạn có thể gặp những cái tình trạng sức khỏe không đáng có ờ, đó cho nên là hãy cẩn thận chuyện cái cái cái cái sức khỏe của mình ha còn lại thì mình thấy không có gì để lo hết ngoài ra cái là đợt hôm này là mình thấy các bạn sẽ có một cái uh, chuyến đi đâu đó mà các bạn tìm được cái điều mới cho cuộc sống của mình chẳng hạn như là các bạn có thấy những cái người du mục mà người ta đi hoài đi mãi không thì người ta học được rất là nhiều điều mỗi một nơi sẽ có một cái dấu ấn riêng và khi mình thấy cái lá The Hermit mà nó ra kêu cùng hai cái lá bài này có thể như mình thấy là các bạn đi du lịch nhưng mà <laughs> có thể trong cái chuyến du lịch đó các bạn không may các bạn bị bệnh hoặc là các bạn bị như thế nào đó mà cái căn bệnh này tương đối nó sẽ kéo dài hơi lâu đó cho nên là các bạn hãy cẩn thận với sức khỏe của mình ha chốt đơn là tụ tụ tụ tụ ba thì mình cảm thấy mọi thứ nó sẽ rất là tốt những cái điều mà các bạn mong cầu những cái cảm xúc của các bạn bạn đang có một cái thể trạng cơ thể lành mạnh và cả cái tâm hồn cũng như là cái bề mặt thể chất lẫn tinh thần rồi về mặt ờ, vật chất của bạn cũng rất là ok la luôn cho nên á mọi thứ nó đang rất là tốt nhưng mà chỉ có một điều là những cái lá bài đã nó khẳng định là các bạn hãy hãy chú trọng sức khỏe của mình nhiều hơn tại vì khi mà chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ có tất cả đó hãy chúng ta sẽ tự do làm những điều mình muốn đó à, thì đó là thông tin của những cái bạn tụ ba à, trả bài của những bạn tụ ba thì hơi ngắn á, tại vì à, mình cảm giác như là năng lượng của bạn trong đầu năm 2021 thì rất là tốt chỉ có là quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn thôi bây giờ mình sẽ rút oracle cho mọi người nha chúng ta có purification đây là thời điểm thích hợp cho việc dọn dẹp những thứ độc hại à, ra khỏi cơ thể của các bạn và cả tâm trí các bạn nữa à, à. cái lá bài này nói là các bạn hãy yêu bản thân mình nhiều hơn và hãy say no với những cái điều tiêu cực à, nó sẽ khiến cho cái cơ thể cũng như là những cái khoảng thời gian tồi tệ kéo dài đó cho nên là hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn đó à, những cái lá bài này nó cũng nhấn mạnh về sức khỏe rồi mọi người mình cảm giác như là những cái bạn tụ ba cho dù những cái điều mà tốt đang đến nhưng mà các bạn có vẻ như không may mắn trong cái việc sức khỏe cho lắm những cái bạn nó đang nhắc nhắc nhở các bạn là hãy chú ý đến cái sức khỏe của mình nhiều hơn có thể là các bạn ăn uống không đầy đủ nè ngủ nghỉ ngơi không đầy đủ nè à, mình thấy là mọi thứ cái là tâm trạng của các bạn đang tốt tiền bạc các bạn đang tốt nhưng có vẻ như là sức khỏe của các bạn đang bị bào mòn cho nên hãy yêu thương bản thân của mình bằng cách là hãy cho mình nghỉ ngơi thật là đầy đủ ăn uống đủ chất nha tại vì không ai muốn một đón năm mới trong việc bệnh tật đúng không đó và lá cuối cùng chúng ta có lá ray đông bách đào những cái điều bạn làm mà đúng đắn hãy đứng dậy và hãy tin tưởng vào những điều đúng đắn mà các bạn nghĩ là các bạn có thể kiến kiến tạo nên được uh, những cái lá bài này nó nói là uh, các bạn uh, hoàn toàn có đủ sức để làm những cái điều mà các bạn mong muốn uh, với điều kiện là các bạn hãy giữ gìn sức khỏe nha như mình đã nói vừa nãy những cái lá bài này nó đang khẳng định là các bạn đang trong một cái trạng thái rất là ok luôn công việc tốt nè cảm xúc tốt nè nếu mà có tình yêu nó thì cũng rất là tốt luôn và um, theo như cái cái bộ bài mà các bạn chọn là các bạn mong muốn những cái điều tốt đẹp về công việc uh, tài chính uh, này kia mới dùng tiền bạc thuận lợi thì mình thấy mọi thứ nó sẽ rất là tốt tại vì chúng ta có lá chín xu và lá một xu và bây giờ những cái lá này nó cũng nói là các bạn hoàn toàn có thể đón nhận những cái điều tốt đẹp cho bản thân của mình uh, bằng cách là hãy dọn dẹp những thứ tiêu cực hãy hãy nó giống như mình đã nói là tận giống như là các bạn hãy cẩn thận về sức khỏe của mình nhiều hơn đó thì ờ, đúng rồi năm năm mới đến thì sức khỏe cũng phải tốt khi mà sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ có được những cái điều tốt đẹp sắp tới nữa và à, đừng đừng nằm xuống nha cái đó này nó nói là nếu mà các bạn lo là sức khỏe của mình rồi bạn ngồi xuống bạn ở lì đó là các bạn sẽ bị bỏ lại và hãy đứng dậy và hãy làm lên những cái điều mà đúng đắn à, tuyệt vời à, tốt đẹp cho cuộc sống của bạn à, thì mình à, đó là tụ ba ha tụ ba thì nó hơi ngắn một chút xíu tại vì thông điệp nó chỉ có à, nhấn mạnh về sức khỏe của mọi người thôi à, dù sao đi nữa thì mình vẫn sẽ chúc những bạn tụ ba hoặc là những bạn nghe trả bài ngày hôm nay của mình có một năm 2021 thật là tuyệt vời nha và từ đây đến Tết chắc lẽ mình sẽ có rất là nhiều những cái tụ bài uh, à, à, như thế này và hy vọng là mọi người sẽ thích những video và uh, đón nhận những cái video của mình <laughs> <laughs> mình đang câu view đó mọi người và đó là ba tụ bài ngày hôm nay của mình à, thay cho cái ba lì xì năm mới cho mọi người nha tại vì mình không thấy gặp từng bạn mà cho ba lì xì được à, tuy nhiên là mình mong là những cái thông điệp và những cái mà những cái năng lượng mình chia sẻ nãy giờ nó sẽ khiến cho các bạn vui vẻ hơn và có một năm 2021 thật là chất lượng thật là nhiều sức khỏe nhiều niềm vui và nhiều thành công à, những bạn nào đang ế hay có bồ này còn những bạn nào mà đang uh, mong cầu một cái điều gì đó thì điều đó nó sẽ sớm trở thành hiện thực và à, giống như thường lệ nếu các bạn có bất kỳ gợi ý nào cho kênh youtube của mình á thì các bạn hãy lại comment bên dưới mình sẽ đọc thả tim và từ đây đến tết á chắc có lẽ là mình sẽ có nhiều thời gian để trả bài cho mọi người nhiều hơn cho nên là các bạn hãy uh, <laughs> ủng hộ mình tiếp nha còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây chúc mọi người ngủ ngon bye bye